Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui vì được gặp lại anh em trong một buổi tối cuối tuần Chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhá Đấy, Hôm nay anh em thấy không, tôi rất là uy tín Đấy, Rất là uy tín nhá Sáng nay có hứa với anh em là tối nay ra thêm một clip nữa là y như rằng là tối là ra <laughs> Mà cái clip buổi tối này tôi nói thật với anh em là tôi cực kỳ là đầu tư đấy Đầu tư về mặt nội dung này Gameplay Đấy, kỹ năng rồi đầu tư về mặt hình ảnh bằng cách là tập trung vào uh, edit rất là nhiều về các hiệu ứng âm thanh cũng như hình ảnh. Nên chắc chắn là cái clip vào buổi tối thứ bảy nó sẽ là một cái clip mà rất là hay anh em nhé. À, ờ, chúc anh em xem clip vui vẻ à, Đừng quên nếu anh em thấy hay ấn like cho tôi nhé Đấy và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Tú Lê đã đăng ký gói hội viên mới ở kênh Cảm ơn anh em rất nhiều Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi nhá Cảm ơn anh em Rồi ở trong bộ truyền thuyết ở trong trận đấu này thì Goblin là rất mạnh ở trong trận đấu này Anh em có thể thấy là ở đây có bom của máy bay Và cái bộ 5 tiền thì rất nhiều những cái con bắn trưởng Nếu mà Goblin nó có một cái thiếu gì ở trong trận đấu này thì nó chỉ thiếu con ca lông thôi nó chỉ thiếu một con ca lông để gây đa, đam vật lý nhưng mà có thể thay thế bằng con ngộ không ở trong trận đấu này cũng rất mạnh đấy là chưa kể nhá trong trận đấu này này nếu mà chơi tôn ngộ không ấy là nó kết hợp với 6 goblin là nó rất trâu rồi rồi nếu mà chúng ta kẹp thêm gấu vào sao Nếu mà có 3 Meteorite thì phải nói là con ngộ không Nó sẽ trở thành một cái con tề thiên đại thánh bất tử mất Với 3 Meteorite giảm 35% sát thương Nhận vào của con ngộ không Sau đó lại còn được cộng giáp nữa Cộng 15 giáp với cái lượng hồi máu ở trên dây Rất khỏe Trâu lắm Chơi như thế thì chắc là ngộ không Nó phải gọi là bất tử đấy Trong trận đấu này Đấy Thế là chúng ta cứ câu gấu nha anh em nhá Cứ cho gấu vào câu Biết đâu đấy lại ra gấu bố ờ, ra con gấu cụ ấy Xong rồi kết hợp với cả 3 Meteorite được Đấy là vẫn còn thừa một slot nhá Thừa một slot nữa thôi Là cái slot là 6 Goblin kết hợp với cả uh, 3 lít là vẫn thừa một slot cho một con gấu nữa vào Đấy Được không Rồi Để xem nào Xem có được không nào Bán đi Up cấp Ok Trận này chơi Goblin rất ngon nhá Lấy đồ luôn Rồi Ui rồi ôi, này ra gấu gấu 2 thua rồi. Còn uh, ờ, Heaven Bomber của tôi lại bị bớ vào sớm. Càng đấy. Round này áp cấp nhưng vẫn thua này. Ơ, ờ, có thua không? Không không không không không, chưa chắc thua. Chưa chắc thua. Chưa chắc thua. À không, thua rồi anh em ạ. Có giáp rồi hả? Thua không? Có giáp, có giáp, có giáp, có giáp. Có giáp, có giáp, có giáp, có giáp, có giáp, có giáp. Ui, không được cái giáp này nhưng mà nó con con con zipper của nó là đánh sát thương thuần anh em ạ không ăn thua à, từ từ nhá hơi đen nhở hơi đen hơi đen hơi đen hơi đen chưa được chưa được chưa được chưa được thế này lại thấy không ổn rồi anh em ạ heaven bomber lên hai sao thì mới ổn được bây giờ tầm này lại thấy đuối rồi Đúng rồi, up cấp hơi vội Up cấp hơi vội Lẽ ra để ở level 4 ấy Có mấy kinh nghiệm là nếu mà để để ở level 4 ở cái round vừa rồi ấy Thì là cái tỷ lệ ra một tiền nó sẽ cao hơn anh em ạ Và nó sẽ ra được cái con Heaven Bomber dễ hơn cho tôi Đấy Nhưng mà bởi vì là, là, là tôi up cấp nên là cái tỷ lệ nó đã giảm xuống rồi Tỷ lệ một tiền đã giảm xuống và tỷ lệ hai tiền nó tăng lên Tỷ lệ 3 tiền nó có tỷ lệ 3 tiền và tỷ lệ 4 tiền ở đây Ở level 5 Ôi chết rồi thế là là, là là nếu mà nó không ra là con con con Heaven Bomber là có khi là lại phải chơi Eco đấy anh em ạ ố ăn được thằng này này ăn được không rồi nhưng mà bây giờ chưa có công nghệ Bây giờ nó chỉ là, là Goblin thôi Nó vẫn chưa có mech anh em ạ Đam thì to đấy nhưng mà nó chưa có hai sao thì cũng chỉ thắng trận thắng trận thua thôi ôi rồi ôi lừa rồi lẽ ra phải chơi like anh em ạ à. chơi like mới đúng ra bao nhiêu ở like từ đầu game đến giờ luôn á Trời chết tôi rồi Nhầm rồi Goblin ơi là Goblin <laughs> Ôi rồi ôi nhìn cái bộ truyền thuyết xong rồi là bị đam mê ấy Kiểu bom máy bay Có bom có cả máy bay thì làm sao mà thoát được bộ Goblin mất Nhưng mà trận này tôi thấy là có nhiều thằng chơi cái bộ đấy Chỉ nó chơi mết nhỉ Được không? Trận này nhiều thằng chơi Goblin mà mình không ra Goblin mình chuyển sang chơi mết 9 mét thì sao? Vẫn không ăn thua anh em ạ Rao thắng rao thua Thôi là rồi thì cũng mất ít máu đấy vậy Sợ quá Ôi bài ra chán thế Chán thật đấy vội rao ra một kiểu đấy anh em ơi, Cay thật Thành eco rồi này anh em này Thế bài này thành eco rồi Không đánh được Bài này đâu đánh được đâu Chán thế nhở sao lại Hunter xong lại like, Nhưng mà đồ Vấn đề đó cái chỗ đồ ấy anh em Đồ chốt chốt đồ thôi Chốt đồ chơi Goblin Hoặc là chơi chơi bắn trưởng thôi chứ còn Chơi bây giờ chơi chơi chơi uh, mà Chơi cái uh, chuyển sang đánh vật lý thì lại bây giờ không có đồ Thế như này Chứ còn nếu mà tôi chốt thì chắc là nếu mà chốt đồ vật lý tôi đã chơi Clyde từ đầu rồi cái thằng Vũ Thành cái tên nghe quen đấy nhở Hình như trước đây gặp tôi rồi Anti phải Đấy anh em thấy không? Đúng rồi, ui rồi ôi, gặp thằng Anti ở đây này. Đấy nó chửi tôi này. Phải đái chưa? Trận này lại gặp thằng Anti rồi. Thằng này trước đây gặp rồi anh em ạ còn gặp bao giờ tôi cũng đéo nhớ nhưng mà đại loại là là gặp mấy thằng nó chửi tôi thì tôi nhớ dai phết đấy đấy tôi nhớ vẫn dài lắm ấy mấy cái thằng chửi tôi này là, là, là trận này đúng không thằng vũ thành là chơi là gì chơi eco chưa biết là nó chơi gì hơi kệ mẹ nó đi anh em ạ à, từ từ đã bây giờ mình cứ lo cái thân mình đã bây giờ chưa xong cái này bây giờ còn chưa biết chơi gì này đen quá <clears throat> Hy vọng là giữ được máu Trời ơi Thôi thôi thôi thôi, thôi. chết đi chết đi chết À đúng rồi đúng rồi đúng rồi Chưa chưa chưa chưa chưa chưa Rồng ngập còn sống Đúng rồi Hay quá Giết một con nữa Được Thôi thôi thế thôi thế thôi thế thôi Lọt ba máu Một con nữa không Một con nữa Ui rồi không được Thôi không sao nhưng mà cũng lọt ít ít là được À đây rồi hai gấu rồi anh em ơi Thế thì có cơ hội Mày không đi làm à Tuấn Ôi ôi Tự nhiên lại quan tâm Ôi ôi xúc động quá Xúc động quá ừ, Hôm nay nghỉ bạn ạ Hôm nay nghỉ Ơ thế, thế, thế, thế sao mày đéo đi làm Mày hỏi tao Ôi nghỉ cho người ta chơi game tí làm sao <laughs> Tiền nhiều rồi thì cũng phải tiêu chứ Làm mãi tiền để đâu cho hết Khổ Không cho người ta nghỉ chuyện tử được à <laughs> dã man thật ừ, lại lên dạy đạo lý luôn cười đấy cười đấy thôi được trời ơi trận này là có vẻ hơi căng nhờ hơi căng đấy rồi ok không sao hết vẫn ổn ui rồi ôi ra cả gấu assassin này mẹ ghép mẹ hết đồ bắn trưởng rồi từ từ nhá thế thì từ từ dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp goblin thôi Bây giờ chắc phải dẹp dẹp bớt mấy con này thôi Đây Ok chưa Rồi Mua con này Mua con này Vậy là chúng ta vẫn Lẻ tiền à Trận này vẫn có thể là chơi 9m để counter Goblin anh em nhá Trận này chưa biết ở đâu Gấu thì gấu rồi Anh em cũng thấy là tôi gấu tôi toàn bán đi rồi chứ còn tôi cũng không chơi đâu Gấu trận này thì, thì, thì chắc là thôi giải tán Đối với tôi thường con mấy con gấu này nó chỉ có cái tác dụng là Đẻ ra để tôi bán đi lấy tiền thôi Và ở cái giai đoạn mà đầu game thì nó khá là khỏe là tôi chơi tạm Còn trận này ờ, có thể là chơi um, kẹp Saman vào Mua tạm mấy con Storm Saman để kẹp vào cũng được Đấy Còn tôi cũng chưa biết chơi gì Anh em thấy tôi ôm rất nhiều Thấy ôm nhiều không? đấy, bởi vì chính vì ôm nhiều này nên nhiều khi nó bị thuật tiền đấy nên là phải chơi gấu để bán đi để nó bù lại tiền đấy rồi đấy, anh em thấy không nếu mà tôi bán ra vừa rồi là tôi sẽ không có được con heaven bomber hai sao đấy bây giờ tôi có thêm heaven bomber hai sao rồi này từ từ anh em ạ cứ bình tĩnh rồi lấy thêm đồ đã lấy cái giáp lấy luôn chốt luôn để giữ máu anh em ạ ok từ từ đã từ từ đã bán này đi mua con gấu này chúng ta có cái con gấu đủ hai sao ở trên nó có tăng cơ anh em ạ bình tĩnh bây giờ nếu mà ra gấu mết thì chơi 12 con à cũng không được chơi 12 con hơi khó chuyện này chơi 12 con thì thì lại phải chơi theo kiểu là chơi gấu cơ chứ không không không chơi năm rồng được chuyện này không có rồng mết 12 con thì mà phải chơi uh, gấu kết hợp với cả Ờ, cả cả 9m à bốn gấu kết hợp với 9m ở level 11 level 12 kẹp thêm được một cái gì đấy vào máy bay chẳng hạn trận này có máy bay đúng không chơi được 9m kẹp máy bay khỏe nhưng mà đấy là chơi 9m thằng Ryu, còn nếu mà giả sử nhưng mà không ra được gấu mết thì chơi 9m fake cũng ok 9m fake được thỏ tiền vãi đáy anh em ạ round 12 còn có 12 tiền thôi <clears throat> Đấy xem nào Thằng Vũ Thành chơi Goblin rồi Thằng Vũ Thành ngon đấy Nhìn bài to đấy Được Thế thì chơi mết là chuẩn rồi anh em ơi Chuẩn Chuẩn bài à Đấy 9 mét nha anh em nhá Chưa ra một cây nhỉ Chưa ra một cây nhỉ Ui ui, ui khỏe đấy Khỏe đấy cũng khỏe đấy Hay quá Ui rồi được quá nhờ Được quá nhờ Búp chuẩn thế chứ lại Anh em ạ à, Búp đúng vào con Heaven Bomber luôn Ôi xong rồi Bắn được hai lần tên lửa Hay quá Ê sao ra assassin nhiều này Ra assassin nhiều quá nhở Con cây này hai gấu assassin rồi Tức là gấu assassin có thể lên được hai sao mà đéo có đồ Tiếc quá nhở Vớ vẩn con gấu assassin này lên hai sao ấy Cáo này Cáo rồi cả gấu nữa Chả nhé lại quay sang assassin thì không ăn được goblin Trận này goblin khỏe lắm Goblin là là, là tí nữa là nếu mà ngộ không ngộ khiếc vào là căng này Không được Chuyện này Mặc dù là tôi muốn mua lắm rồi đấy Nhưng mà Tính về cái tương lai trong trận đấu này Có rất nhiều người chơi Goblin Đặc biệt là cái thằng vừa chửi tôi Chắc chắn là tôi không chơi chơi, chơi Assassin đâu Trận đấu này Assassin xuống hồ ấy, anh em ạ 5 tiền co không có Không có co 5 tiền Assassin Đấy Mà dựa vào gấu này thì làm gì có đam để đánh bọn đấy đâu Con gấu này, này nó phải giết người thì nó mới có đam để nó, nó, nó skill liên tục nhưng mà đánh với bọn Goblin mà kẹp ví dụ tí nữa mà nó kẹp cho quả quả 4 Meteorite vào thôi À 3 Meteorite vào thì chém nó như gãi anh em ạ Không được Thôi thôi thôi Bỏ bỏ bỏ Không nha anh em nhé Vẫn tuân thủ chiến thuật thôi Ui rồi thằng Vũ Thành bây giờ nó còn đang có chuỗi kìa Nghe, Xanh anh em ạ Xanh xanh xanh xanh xanh Cái thằng chửi tôi nó xanh vãi đái rồi Bây giờ 3 mét kết hợp với cả hai Saman Heaven Bomber vẫn đang đóng vai trò là co chính này Một khống chế đến từ số tôm Saman và bộ Saman thì cũng chưa đủ Bây giờ phải Thunder lên được hai sao thì mới yên tâm được cơ anh em ạ Bây giờ hy vọng là con Thunder nó ra được hai sao sớm nữa tôi Hoặc là bây giờ ra thêm một con gấu đá nữa Ra gấu đá xong rồi tôi, tôi, tôi thêm cho tôi một con mèo nữa là được À gặp Vũ Thanh Thế thì ồ oh, Bây giờ tao ăn được Ui rồi không bắn được trưởng kìa Úi rồi Ui được không được không được không được không Được không Heaven Bomber của tôi vẫn sống cơ mà Heaven Bomber của tôi vẫn sống cơ mà Ờ Ôi rồi ôi Mình xin nhé Cảnh cáo lần một Ờ <laughs> Cảnh cáo lần một Đến từ vị trí của Tuấn Cơm cho Vũ Thành Gửi nhẹ lời yêu thương Ồ Rồi Xong Giữ được chuỗi qua round 15 Round sau lại lên một cấp nữa thì cho con gì vào nhỉ Cho con gì vào cho nó mạnh nhỉ Round sau hy vọng là con gấu assassin lên được hai sao thì ổn Cho vào anh em ạ Đấy Được đấy Ôi ôi nó chỉ tôi kìa Mê Cay Nó cay đấy anh em tôi cũng đéo biết được nhưng mà đa phần những cái thằng thằng này tôi không nhớ nổi là là là trận trước nó thắng hay nó thua nhưng mà tôi nghĩ là với những cái kiểu cay như này chắc là nó thua đấy anh em chứ còn nó cũng đéo thắng ở tôi đâu <laughs> không biết cái trận trước là thế nào nhưng mà đấy thua cay mới chửi chỉ có những thằng thua cay nó mới chửi thôi rồi hay quá nhưng mà vẫn phải cẩn thận thằng đấy đấy anh em ạ nó chỉ thua mỗi tôi vì tôi chơi mết thôi Chứ còn tí nữa mà nó cứ thắng mãi Cái bọn kia nó có công nghệ nó roll thì cũng chả mấy chốc mà nó lại xanh đâu Từ nãy giờ nó vẫn có chuỗi mà hai con uh, Skybreaker hai sao thì nói chung là kẹp vào là thành ba con thì tín lắm Cả mèo miếc các thứ vào khỏe mà Tôi thấy nó full hai sao rồi còn gì nữa Thì cái bộ Goblin cái tầm này nó khỏe Chứ cái cái cái cái cái round vừa rồi là cũng là may đấy mà gặp nó sớm đấy chứ còn mấy round nữa mà gặp nó thì chắc là cũng không ăn được đâu. Rồi. Cố gắng làm nào để giữ cái chuỗi này càng lâu càng tốt thôi anh em ạ. Bây giờ bài chưa ra Grim mẹ. Cáu thật. Grand Herat chưa có, Grim chưa có, chưa ra một con con con quy giạt nào. Đấy. Khả năng chơi gì đây? tất nhiên là vẫn có một cái cái cái, cái gọi là phương án 2 đấy là nếu mà không ra được được 9 m thì có thể ờ, chơi gót cũng được anh em nhá à mà không không chơi gót chơi uh, ờ, mết saman mết saman anh em ạ bán gót đi trận này là chơi nếu mà chơi ấy, ở level 10 ấy, là chúng ta 6 m kết hợp với các bốn saman được ừ, chưa ok chưa Đấy nếu mà giả sử như không chơi được 9m là có thể chơi Messaman được khi mà ở trong trận đấu này là chúng ta có đủ 4 Saman rồi Đúng không? Chơi 6m ờ, khi mà có rớt nữa Có rớt kết hợp 6m được Rồi tính toán xem là round sau gặp thằng nào nào Rồi Nhiều anh em hỏi tôi về cái việc tính toán thì cứ thằng nào mà chưa gặp thì nó sẽ gặp thôi nha anh em nhá Ôi dồi ôi, cái thằng Nguyễn Lưu, thằng Hiếu Khờ bốn gấu mẹ rồi Căng ấy nhở Kích hoạt bốn gấu rồi Đúng hai thằng chưa gặp anh em ạ Kimmy thằng này yếu Thằng này yếu, ăn được Goblin kẻ thôi, không sao Hai thằng kia thì nguy hiểm Ok Ui ra một trái trứng với một con gấu Gặp hai lần kia có vẻ khá căng đấy Tôi nghĩ là đập trứng luôn anh em ạ Thôi đập trứng luôn cho gấu đi Hai cái thằng còn lại là hai cái thằng mà rất to Rồi như này có khi là ổn rồi Gấu đá lên được hai sao gánh tim Con gấu đá này là một cái con mà Nó chơi ở các cái Selegi khác nhau ấy Mà nó cái sức mạnh của con này nó rất là mạnh Đấy nó, nó có thể gánh được nếu mà nó lên hai sao nó không như con gấu assassin là phải chơi ở bộ assassin hoặc là bộ beat hay là những cái con gấu mết là phải chơi ở cái bộ mết thì nó mới mạnh Thì cái con gấu đá này này Nó không cần phải chơi ở cái bộ exit Nó vẫn đã mạnh rồi Đấy còn nếu mà con này ở trong bộ exit thì nó còn mạnh nữa cơ Nhưng mà thôi không sao Con này nó lên hai sao là tôi tôi sẽ không tiếc cái quả trứng đâu anh em ạ Quả trứng là nó làm được Quả trứng làm được anh em nhé mà trong trận đấu này thì tôi nghĩ là Tôi cũng chỉ cần cái con gấu Saman này lên được hai sao thôi Là chúng ta chốt được ở chơi Saman rồi Anh em ạ Hiếu khờ Ok Được Ăn được ăn được thằng này yếu Mặc dù có bốn gấu đấy Nhưng mà vẫn chưa ra Vẫn chưa ra bài Chưa ra hai sao Ok Đấy tôi chỉ cần hai gấu thôi Nhưng mà tôi có hai sao Nó khác Ui lại ra trứng này Grim Ơ thế kẹp gấu nó vào rồi đấy Được không Nhưng mà đánh như thế thì nó hơi mạo hiểm đấy nhờ Nếu bây giờ tôi bỏ ra Tôi bỏ ra tôi kẹp bốn gấu vào thì mạo hiểm cao quá Mạo hiểm cao quá anh em ạ Thế thì mạo hiểm cao lắm Thôi đèo chơi Không Cái chuỗi nó mới là quan trọng anh em ạ Tôi cần đéo thì mấy con gấu đâu Tầm này tôi cần gì gấu Khổ Bây giờ cái tôi cần ấy nó chính là là, là là phải giữ được cái chuỗi này để có tiền Để áp cấp Thế thôi Gấu bây giờ tầm này tôi có con gấu đá hay sao là là đủ rồi ở trong cái bộ Saman Đấy Còn bây giờ bảo lại tham lại cho bốn gấu vào câu con gấu cụ thôi thôi, thôi thôi thôi tham quá Anh em nhá Thôi bỏ qua đi Ui rồi ôi thằng Vũ Thành nó ra máy bay rồi đây này Vai cứt máy bay ở năm 18 ạ Ra từ bao giờ này Ôi rồi ôi Thế thì ngu người rồi Vậy là nó đủ cái bộ Goblin Max rồi Đủ 6 mech mẹ rồi Cay nhờ Thế thì thằng nào mà gặp cái thằng Vũ Thành ở round này thì đúng là là, là ngu người rồi Bởi vì là nếu mà thua ấy Là nó có cái tinh hoa đầu tiên đấy Sợ thật sự Thằng này ăn được không? Ê vớ vẩn đừng có thua nhá hay quá, giờ tôm Saman đặt đúng vị trí quá bạn ơi Tuyệt vời Hay quá Sơ tôm Saman 10 điểm Tốt, rất tốt, rất tốt Grand Herat này Rồi bỏ gấu vào phát nhỉ Anh em nhỉ Câu tí, câu tí, câu tí, câu tí, câu tí, câu tí rau này rau quái mà Được, được, được, được, được Câu được một rau thôi Câu được một rau thôi anh em nhá Thực ra tôi bây giờ tôi đủ 4 Saman rồi đấy Nhưng mà tôi chưa có co Nên là nếu mà bây giờ tôi bỏ 4 Saman vào Thì cái con gấu Saman nó phế luôn Mà chưa có co thì yếu lắm anh em ạ Bây giờ kiếm con co đã Xong rồi bỏ được vào Gấu Saman vẫn đang gánh Tập này là, là, là, là, là phải ra được một con nữa lên hai sao và bây giờ cái quả trứng này tôi không có đập cho Thunder đâu Trứng này là tôi phải đập cho Cho con uh, còn có con rớt anh em ạ à. Trận này kiếm rớt ra để trứng đập cho rớt Lên rớt hai sao sớm Thunder thế nếu là trở lên hai sao anh em ạ à. Được gì phải đặt ờ, đập cho Thunder Đập cho Thunder chỉ đập sớm thôi anh em ạ Tầm này nó muộn rồi Ui mẹ ơi ra cả con gấu này Một đúng một rào cho ba con vào luôn Ảo thật đấy Rồi Tạm thời thế này đã BKB BKB BKB anh em ạ Ok Cái lý do tại sao lại là BKB là bởi vì là Trận đấu này Goblin nhiều nó Tí nữa bắn trưởng kinh lắm anh em ơi Không có BKB chết đấy Tí nữa hai quả bom vào lỗ thì, thì chết hết Cần BKB Thậm chí là cần hai cái cơ chứ không phải một cái đâu hai cái cho hai con co chơi là chơi hai co hay quá gặp được Kimi này Ui ừ, Kimi này bị đi luôn này Đéo làm gì luôn à Ảo thật đấy Kimi này như kiểu là bị uh, kiểu ao hay sao ấy nhở Không không thấy làm gì luôn Hai quả bom rồi Ôi rồi ôi nó đủ bộ luôn anh em ơi Mẹ cái thằng Vũ Thành nó nó nó ra đủ bộ mà nó không cần phải kích hoạt quy giạt kìa hai quả bom máy bay rồi Chết rồi cho tôi gặp thằng đấy sớm đi Cho tôi gặp thằng Vũ Thành sớm đi Một rào nữa mà không gặp nó là nó lên được con bom hai thì thôi thôi thôi Bài này đâu thể ăn được đâu 6 Goblin kết hợp với cả bom hai thì bài như này không ăn được Khổ Làm nào ăn được thằng đấy đây Khó lắm con gấu đá nó là đam ấy anh em ạ Đam đam đam vật lý Mà cái bọn Goblin nó giáp vào to thì cái, cái đam của con gấu đá này nó không xi nhê Chúng ta cần là phải cần cái, cái đam phép cơ Để dí bọn Goblin cơ Trận này đéo hiểu sao lắm thằng ao ấy nhở Chết rồi với những cái thằng mà nhiều thằng ao này chỉ có béo thằng Vũ Thành thôi anh em ơi Thằng Vũ Thành nó cứ gặp mấy cái thằng này là nó thắng là nó có có công nghệ ấy. Thật là như thế luôn Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Bây giờ cứ xác định luôn là gặp thằng Vũ Thành đấy là mình cũng thua Anh em ạ Mà nếu mà, nhưng mà Bây giờ ấy, tôi không làm gì cả Bởi vì là Như này này anh em này Bây giờ tôi quyết định là tôi đéo làm gì cả Để cho tôi yếu ấy, để thằng khác nó ăn tôi ấy để cho một cái thằng nào đấy nó ăn tôi Để trước khi cái thằng Vũ Thành nó ăn tôi Anh em ạ à. Chứ còn bây giờ nếu mà tôi gặp thằng Vũ Thành là chắc chắn là tôi mất cái chuỗi này Mẹ nó chứ Bom hai mày bay hai ạ hai con 5 đô hai sao Mà bây giờ mới có round 23 Ui mẹ ơi Chết mẹ rồi Bây giờ thì nó nó, nó bắt đầu thoải mái cho cái việc là chửi tôi đấy anh em ạ. Trông căng quá. Bài này thì có thằng nào ăn được nó nhờ. Mấy cái thằng này bây giờ nó vẫn yếu lắm anh em ơi, làm sao mà nó có cửa ăn được. Ôi rồi ôi. Thằng Vũ Thành nó lại gặp cái thằng Hiếu Khờ là cái thằng bị ao đấy kìa. Tôi chết rồi. Nó lại thêm một con bom nữa Bom hai sao nữa thì thôi thôi thôi thôi thôi, thôi, Trận này thôi thôi Khả năng cao xác định là là bị nó chửi sấp mặt lết game luôn đấy anh em ạ Dã man Ui rồi đấy anh em thấy uh, Tuấn Cơm game này xác định nhé Đấy anh em thấy không Bố tiền sư đỏ Nó to bài nó to Bây giờ nó nói thế nào chả đúng anh em Cay thật đấy Mẹ ơi Đừng có gặp thằng Vũ Thành Bố tiên sư thằng nào ăn cái chuối đi Thằng Nguyễn Lưu ăn được Nguyễn Lưu sang ăn đi Ăn cái chuỗi này đi Ăn cái chuỗi này đi Đừng để thằng Vũ Thành nó ăn Mẹ, cái tầm này tôi bây giờ tôi không có cách nào Ôi trời ơi Gặp nó rồi Ôi xong rồi Máy bay hai bom hai đỡ thế đéo nào được đây cái quả máy bay kia nó nổ một phát là chết hết mà Ôi ôi anh em thấy không Cái con cái con này cái con gấu đá này nó đâu có đam giết được bọn này đâu Kìa nó bảo xác định cái kìa Thì xác định rồi chứ còn gì nữa Thì vẫn xác định là thua Khổ <clears throat> Cay thật Căn bản quả vừa lấy xả tiền cũng đéo ăn được rồi anh em ạ xả tiền nó phải form được là 6 mét nhưng mà phải có rớt cơ hoặc là già hai sao nhưng mà già hai sao anh em nhìn trước có con già nào không mạo hiểm được anh em chơi là nó phải cẩn thận không mạo hiểm đấy cái tình huống đấy là cái tình huống mà không không xả tiền nổi bây giờ nhá ví dụ như là nó ra cho tôi một con già rồi và thậm chí là có một con thunder spirit hai sao đi thì tôi còn có cái cái cái nó còn gọi là có một chút gì đấy nó có khả năng là có thể ăn được chứ còn thậm chí là thunder vẫn một sao già chưa ra con nào không được anh em ạ đấy rồi còn phải chín à còn phải 6 mét cơ không được 9 mét thì cũng phải 6 mét đó thật sự rồi rồi đã ngộ không à không, không chơi Bán con gì đi nhở Bán con gấu đi Gấu Saman cần một con á Rồi còn cái quả trứng này đương nhiên là tôi sẽ không đập cho con gấu, gấu, gấu, ờ, gấu cụ đâu anh em nhá Gấu cụ bài này không có cửa đánh đâu Bài này nó to lắm lên game là bây giờ là nó sẽ ngộ không ngộ khiếc các thứ vào thì đam đâu ra mà giết Xong rồi lại trận đấu là kéo, kéo dài đến mãi mãi thì thôi Mất thời gian lắm anh em ạ Nên là không chơi con gấu cụ này nhá Đã chơi là chơi co là con rớt Chơi ở 6 mét luôn Đấy mà ra vẫn chưa ra anh em ạ Vẫn chưa thấy con già nào luôn Đây mới cài Hay là thôi Chơi 3 mét thôi Chơi 3 mét cũng được 3 mét thì cũng mạnh Không cần 6 mét đâu Bom này Có bom này chơi không nhỉ Thực ra nếu mà chơi bom thì cũng không gây được nhiều đam Chơi trên máy bay cơ Thôi già đéo chơi nữa Già chơi nhá ở đây máy bay rồi anh em ạ <clears throat> Tôi chuyển ra tôi chơi gót đây 10 slot 4 gót 3 mét 4 saman Kẹp với cả máy bay Ok chưa Đây máy bay đây Máy bay có đam anh em ạ Máy bay mình có đam được Chơi máy bay mình có đam được Mình tính Đây 4 saman đây rồi vãi cứt là có gì mà buồn khổ cũng chỉ là trò chơi thôi gì mà buồn mà làm gì mà đã ăn được bây giờ vẫn còn đang tôi đang top một kìa rồi gáy sớm thế bình tới từ từ làm gì mà đã thua con mẹ mấy cái thằng kia chết sớm đi chết hết đi để tao solo nó Wow, chứ mấy cái thằng này nó cứ sống dài xong rồi cứ đến lúc gặp cái thằng kia lại thua Thua lại cho nó công nghệ thế có phải là, là, là, là nó vô địch không như này Bây giờ mấy ông này bài yếu đi chết đi Nhanh để còn coi như là solo nào Tí nữa kẹp đùm vào khóa móm bom anh em ạ Khóa móm bom mình bay của nó Rớt rồi rồi Rồi chuyển đồ thôi Chuyển đồ cho rớt Rồi, ok, 4 gót anh em nhá. 4 gót, 4 Saman. Tạm thời như thế đã. Rồi, luôn tiếp nào. Máy bay hai hay quá. Doom luôn này. Từ từ nhưng mà Doom vào thì thay cho con nào. Thôi tạm thời chuyển đồ cho máy bay đã anh em ạ. Máy bay dồn đam kết hợp với cả 3 mét ở đây. Đam của máy bay sẽ được cộng 30% đam Sát thương ma pháp anh em ạ Sát thương ma pháp rồi, gặp thằng này ui bị Doom rồi. Máy bay bị Doom nhưng mà vẫn ăn được, vẫn ăn được yên tâm. Bộ này là bộ Saman kết hợp với cả God mạnh lắm. Ăn được tốt. Ok. Doom mình cứ để ngoài anh em ạ, tí nữa sẽ thay vào có thể thay mết đi cho Doom vào thêm hai Doom vào anh em ạ. Từ từ đã. Tí nữa nếu mà đủ đồ là đam của rớt là nó đủ không cần phải kích hoạt mết đâu. Đến cái lúc đấy chúng ta có thể cho Doom vào chúng ta thay hai con mết ra bằng hai con Doom. Và hai con Doom này nó có cái tác dụng gì? Nó Doom con máy bay với Doom con bom. Late game anh em ạ. Trong cái trường hợp mà nó xanh nó lên được con Doom à nó lên được con bom 3 ấy hay là con máy bay 3 ấy, thì cái con Doom nó rất quan trọng để khóa skill của hai con đấy. đấy. chỉ cần khóa được skill của hai con đấy thôi là hoàn toàn là đối thủ là không có đam. Đấy, đam những cái con Goblin còn lại thì nó có đáng là bao nhiêu đâu, đúng không? Nên là chủ yếu là vẫn phải giữ cái con Doom này Cho cái, cái việc là counter của đối thủ lên game Rồi Đấy, thậm chí là chúng ta có thể là kẹp hai con Doom vào Saman cũng có thể là biến ra con Doom thì nó sẽ thành rất nhiều Doom Ok Chuẩn bị trước như thế đi Rồi giết lốt cái thằng đi này Giết lốt thằng này đi Thằng này chết rồi Gọi ra con cây đẻ rất nhiều quân À nhưng mà đây bản sao Ủa mày chết hết thì nhanh lên Chứ còn cứ để nó thắng như thế kia thì thì không ổn tí nào đâu Xuống hố đấy Roll nào Tôi có linh cảm là ra con rớt ở round này Rớt hai, rớt hai, rớt hai, rớt hai, rớt hai Ui rồi, rớt hai đây rồi Được đấy Vẫn có cơ hội anh em ạ Cái vấn đề ở đây là Đừng để nó lên được cái con ngộ 03 Ừ. Vẫn có cơ hội nhưng mà phải nhanh lên Phải gặp nó đi Phải cắt chuỗi nó đi Không là nó đang quá xanh rồi Về căn bản là cái bộ đấy nhá Nó còn kẹp được cả uh, Kira nữa đấy anh em ạ Nếu mà lấy đồ Kira xong rồi cho ngộ không đánh ấy Là căng lắm ấy nhá Tôn, tôn ngộ không nó vừa trâu mà nó máu nó nhiều Đam nó lại to nữa Tốt nhất là nên kết thúc trận đấu sớm Gặp nó sớm Lấy cái giáp băng Rồi có giáp băng có có có có gậy gai để chống hồi máu ở đây rồi Tôi nghĩ là dồn đồ lại cho nó rớt thôi anh em ạ Dồn đồ cho rớt thôi Con máy bay này nó chỉ cần thả được một quả thôi Thả được hai quả là tốt nhưng mà nếu mà thả được một quả thì cũng được rồi Cần thả một quả thôi Nói chung là đồ dồn cho hai con Lại trứng này Bây giờ tôi roll chay ra con máy bay ba để tôi đấm với nó anh em thấy được không? <laughs> Bây giờ mình roll chay này mình có trứng rồi này Khóc thét Rồi ôi anh em có thấy tôi vừa cười không? Đeo ai khóc Có cái gì mà khóc Hay quá gặp rồi Để xem ai phải khóc nhá Ai mới là cái người phải khóc Ờ Này úi rồi ôi Clear hết rồi còn mình mình con cũng không thôi một đánh với hai ồ ôi rồi ôi đéo được rồi anh em ơi vẫn đéo ăn được nó khóc như thế này đã đủ chưa hả vũ thành <laughs> thực ra ngay từ đầu khi nhận thấy đối thủ chơi Goblin rất xanh và cái sớm. Chính vì điều đó tôi phải chọn một line có thể counter vào Goblin ở trong trận đấu này. Chính vì thế tôi đã chọn Godmate khi nhận thấy ở trong truyền thuyết có con rớt. Mate có thể counter vào bộ Goblin. Tuy nhiên điều đấy vẫn chưa đủ. Trong bộ truyền thuyết không hề có con Lancer, một con counter trực tiếp vào bộ Mate. Chính vì thế dù đối thủ có xanh đến như thế nào thì cũng không thể kiếm được con Lancer 3 sao để counter vào tôi. Tất cả những điều trên cho ta một đáp án cuối cùng Đấy chính là Chiến thắng Đấy, ờ, anh em thấy chưa? Đơn giản à, à? <laughs> Quá đơn giản Nhưng mà cái nhạc nó nhanh quá Nhạc suy luận cô Lan nó nhanh quá Chưa kịp nói hết anh em ạ à. Thực ra thì nó lại không phải là như thế Nếu mà chỉ có hai cái lý do trên thì không giành chiến thắng được đâu anh em ạ à. Cái lý do thứ ba là con Tôn Ngộ Không là cái con mà đối thủ đã chọn làm cái con co chính Dồn hết đồ cho Ngộ Không Và nó làm con đánh gần anh em ạ à. Chính vì thế là khi mà chúng ta kẹp uốn cọc vào trong trận đấu này Thì Ngộ Không chỉ có mà ôm cọc cho đến chết thôi nhá anh em nhá Cọc là nó có số máu là ba lần của cái số lượng của đối thủ trên bàn cờ Tức là ngộ không phải oánh tổng cộng ở đây là 30 phát với cọc thì cọc mới lổ Đấy, à, anh em thấy không? <laughs> Tính toán rất là chặt chẽ từ vị trí của Tuấn Cơm Đối thủ hoàn toàn không có cửa ở trận đấu này <laughs> Thậm chí tôi đã chuẩn bị cẩn thận đến cái mức mà coi như là tôi sợ đối thủ kẹp Doom Tôi đã để sẵn cái bộ Saman để tránh cái việc bị Doom ở đây Ôi rồi anh em thấy chưa <laughs> Cười không? Chuẩn bị quá là kỹ lưỡng luôn Ôi giời ồ Ui rồi vẫn thua à? Thì đéo nào Ui rồi ôi Bộ không trâu thế Không Làm gì gì thua được Không vô con nhà bà Lý nhờ Không thua được Không thua được Vô lý quá Thunder Spirit cho lên ba anh em nhá khả năng cao là vừa lấy là lỗi game thôi anh em ạ không vấn đề gì hết đâu tôi nghĩ là như thế tầm này làm gì có chuyện thua được cứ từ từ bình tĩnh <clears throat> bây giờ nó biết là nó khôn rồi bây giờ tôi không cướp được con máy bay nữa anh em ạ à. dã man thật lấy là cướp được máy bay đấy bây giờ không cướp được máy bay nên là chính vì thế bị thua khả năng là do không cướp được con máy bay anh em ạ à. ôi ôi chuột kiểu đéo nhả ra cái vị trí đấy Tôi à, tôi định cướp con bom ấy Ở trong round vừa rồi nhưng mà nó lại bị rơi chuột mất ờ, Đúng cái vị trí Nào bây giờ ăn được không Đấy ngộ không ui giời ngộ không chấm máu kìa này thì ngộ không Ui giời ơi 18.000 đan mà rớt anh em ơi Làm gì Làm gì có cửa Không anh em ơi Bây giờ là roll Bây giờ nó chỉ có roll tay thôi Nói cho nhanh Đấy, tôi cũng roll tay Ờ tôi kiếm con rớt ba này <laughs> Còn hai con nữa thôi là cũng rớt ba rồi nó cũng rôn tay nó ra nó kiếm ngộ 03 được chưa? Ok chưa? Ừ, quá ok luôn. Trận này thần rớt ờ, đấu với cả ngộ không à. à ngộ không trên đường đi thỉnh kinh lạc vào xứ sở thần thoại Hy Lạp à? <laughs> Dã man. Rồi để xem nào. Kinh đấy, bom ba máy bay ba đấy nhưng mà ui trời ơi, không ăn thua. Vẫn vẫn gọi là vẫn là thua thôi anh em ạ. À. Chả qua là có một trận là lỗi thôi, lỗi tí thôi anh em ơi lỗi tí là do là là là không xếp được cho nó gọi là là, là bắt được con máy bay thôi anh em ạ đấy hoặc là rớt là giật giật gọi là giật có tỷ lệ là giật trượt thì nó mới thua thôi rồi lấy cái ờ, chén thánh ấy chén thánh nó trâu rớt trâu lên tránh cái việc nó bị gõ vừa nãy là tôi thấy là con rớt nó bị gõ hai phát là chết rồi rồi chúng ta rôn tiếp nào Bây giờ kiếm con Khan Khan 2 ưu tiên cho con Khan Rồi từ từ đã anh em Tí nữa đưa cái hàng Saman này lên 3 sao cũng được anh em nhá Mà bây giờ tôi nghĩ khả năng không cướp được con máy bay đâu Con máy bay nó có có, có cái um, uh, cái bờ linh không cướp được Đấy anh em thấy không nhưng mà con ngộ không này liệu rằng nó có thể thoát được cái cọc phải không? Ui rồi đấm đến bao giờ mới hết được cái cọc? Ơi giời ơi. Ngộ không <laughs> Ngộ không này chỉ mạnh ở trong chuyện Tây Du Ký thôi <laughs> Đây là, là, là nhầm nhầm chuyện rồi, nhầm chuyện rồi Trong uh, thần thoại Hy Lạp thì Ngộ không đâu phải những diễn viên chính đâu <laughs> Diễn viên chính nó chỉ là con khỉ thôi Tí nữa một con khỉ cháy xém Bị xét đánh cháy Square này Chết rồi, full rồi Rồi, ưu tiên cho Square Tí nữa bán gấu đi, thay Square vào Thử nói ngộ không lên 3 sao rồi Đấy, hóa Tề Thiên Đại Thánh, úi rồi ôi Tề Thiên Đại Thánh bị giật phát gần chết nhấc cái tay lên và đấm cái cọc đi thằng ngu ui rồi ôi gồ không thì ngu quá <laughs> ôi rồi ôi gỗ không ơi là gỗ không gỗ không ba sao đấy à mà giờ gáy đi không thấy đối thủ nói gì luôn anh em ạ à. vừa lấy thế nào đấy nhở nào thì tuần cơm chỉ có khóc thét ừ. <laughs> đúng khóc nguyên một dòng sông <laughs> Khóc, khóc to lắm, khóc to lắm bạn ơi Vừa khóc to lại kết hợp với cả tiếng mưa rơi Một cái không khí nó rất là coi như là trầm lắng Đấy, anh em có thể cảm nhận được đối thủ trong trận đấu này im luôn, im re Ngộ không hai sao đã không ăn được ngộ không ba sao, ăn được không? À, sẽ nào, ngộ không ba sao sang đây Ôi, trông kìa, ngộ không ba sao Góc đấy ôm mấy cột thôi <laughs> rồi ôi Ngộ không Đấm cột đã Đấm cọc bao giờ là mới hết được cái cọc anh em ơi Tôi đã nói rồi X3 số máu cơ Ngộ không rồi oánh nhá 30 cái mới vỡ cái cọc thì đỡ thế đéo được ngộ không ơi <laughs> Ngộ không khỏe Ok Vậy là con Khan nó lên được được, ba sao rồi à? Nó rớt này Hết giờ rồi anh em ạ Bây giờ phải xếp bài thôi Từ từ đã anh em Round sau sống thì đưa con rớt đến ba anh em nhá, Còn không thì thôi Trận đấu kết thúc Ôi dồi ôi Ngộ không bị hack Ôi rồi ôi Cái con Squire tôi biến thành viên quái nhìn nhện kia Ôi rồi ôi Lạc vào động bàn tơ rồi Ngộ không ơi Đéo đấm trúng được phát nào luôn Ui rồi ui Lưới trời lồng lộng Vỡ mộng Vũ Thành <laughs> Ngộ không ba sao thì nói chung là nó cũng là Tề Thiên Đại Thánh đấy Nhưng mà rất tiếc là Tề Thiên Đại Thánh lại lạc vào thần thoại Hy Lạp <laughs> Thần thoại Hy Lạp thân rớt mới là tối thượng nhá Lời cuối gửi đến Vũ Thành Gáy ít thôi Gáy để làm gì khi mà cuối game Lại phải im <laughs> nói đi Tôi bây giờ cần nói thì chả thấy nói Có nói được nữa đâu Khổ Tôi tranh thủ gáy Ừ thì đúng thật Cuối game không gáy được thì mới phải là gáy đầu game Tranh thủ gáy lúc nào được thì gáy <laughs> Ngộ không ba bom ba Máy bay ba Nghe lời ghê Nghe lời kinh đấy Kinh đấy Ờ Yên tâm lắm Yên tâm lắm là thế nào rồi cũng top 1 thôi Vô địch thôi Nhưng mà